tất cả các con ơi các con dịch bệnh còn đang diễn ra các con nhớ thường xuyên rửa tay bằng xà phòng giữ cho đôi tay của chúng ta luôn luôn sạch sẽ nha vậy các con nè tay của mình gồm những tay nào à đúng rồi đó là tay phải và tay trái Vậy cô đố các con này Tay phải của cô Viên dùng để làm gì? À, cô dùng để cầm muỗng Còn tay trái thì cô dùng để gì? Bưng chén cơm Mình múc cơm ăn Cho gọn không để cơm rơi vãi ra ngoài Ngoài ra, tay phải của cô Viên dùng để cầm bút viết bài gì nữa vẽ tô màu rất là nhiều phải không còn tay trái thì cô dùng để cầm vở cầm sách các con ơi cô có một trò chơi để dành tặng cho các con đó các con có muốn chơi không à vậy các con hãy chú ý lắng nghe làm theo hiệu lệnh của cô thật đúng và chính xác nhé các con đã sẵn sàng chưa mình bắt đầu nhé tay đâu tay đâu tay đây tay đây mình vẫy tay phải ba lần nào một hai ba mình bỏ xuống tiếp tục nha mình vẫy tay trái ba lần nữa một hai ba mình bỏ xuống đúng nào rồi tiếp tục lấy tay phải che mắt phải rồi lấy tay trái che mắt trái con làm đúng chưa mình hãy nghiêng đầu qua bên tay phải rồi trở lại vị trí nghiêng đầu qua bên tay trái trở lại vị trí các con đã làm được không à các con rất là giỏi chỗ tay khen các con mà vừa rồi mình vẫy tay phải che mắt phải nghiêng đầu bên phải thiền được gọi là phía phải còn vẫy tay trái che mắt trái nghiêng đầu bên trái thì còn được gọi là phía trái và hôm nay cô sẽ dạy cho con xác định phía phải phía trái của bản thân mình nhé trời tối rồi đi ngủ thôi trời sáng rồi thức dậy thôi ôi các con ơi các con thấy cái gì không à đó là một chú hươu cao cổ vậy các con có biết chú hươu cao cổ đang ở phía nào của bản thân cô không à đó là ở phía bên phải của bản thân cô đó các con các con hãy nhìn qua phía phải của mình có những đồ vật thấy con vật gì không hãy kể cho ba mẹ nghe nào con để dành lần sau phải nói cho cô biết nha các con ơi chú hươu cao cổ ở một chỗ buồn quá bây giờ chú đi dạo chơi nè các con à các con ơi chú dạo chơi qua phía bên nào của bản thân cô vậy các con bạn nào biết à rất là giỏi đó là phía bên trái còn gọi là phía trái của bản thân cô đó các con vậy các con hãy nhìn qua phía trái của bản thân các con có những đồ dùng hay là con vật gì hãy kể cho ba mẹ và lần sau hãy nói lại cho cô biết nha à các con ơi các con học rất là giỏi rồi cô vỗ tay khen các con như vậy, hôm nay cô đã hướng dẫn cho các con xác định phía phải, phía trái của bản thân mình. Bây giờ, cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi và các con hãy rủ ba mẹ mình cùng chơi nhé. Đó là trò chơi hãy lắng nghe. À, các con lắng nghe cô viên yêu cầu điều gì thì các con hãy làm theo yêu cầu đó và kiểm tra lại có đúng hay không nha lắng nghe lắng nghe nghe gì nghe gì hãy không nào à mẹ ở phía phải của các con còn ba thì ở phía trái của con nhanh đi nào đã xong chưa à cô thấy các con cũng rất là giỏi nha và các con hãy để lại bình luận ở phía dưới xem bạn nào đã làm đúng theo yêu cầu của cô nha Bây giờ mình sẽ chơi thêm một lần nữa nha. Ba ở phía phải của các con, con mẹ ở phía trái của các con. Các con đã làm đúng theo yêu cầu của cô chưa? À các con ơi, nếu đã làm xong thì hãy để bình luận phía dưới dùm cô nhé. Hôm nay các con học rất là giỏi nè. Cô hẹn gặp lại các con vào lần sau nữa nha.